Xin chào mọi người, hôm nay Mitico Việt Nam đã có mặt tại ờ, Lạng Sơn để thi công hệ thống camera giám sát cho Hostel Nguyệt Nga. Công ty chúng tôi thì chuyên phân phối tất cả các dòng camera chính hãng à, cho gia đình, cửa hàng, nhà trường, kho xưởng với giá tốt nhất. À, mọi người cần tư vấn hỗ trợ thì hãy liên hệ trực tiếp với số hotline của công ty 0966 693 622 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.